rất rất là nhiều người nhận xét à, ừ. ngoại giao xã hội thì đạt điểm rất cao về kinh tế thì hiện tại thì mình đang sở hữu một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất về xuất khẩu và hiện tại mình cũng đang sở hữu một à, chiếc tàu biển hiện đang khai thác ở vùng biển kiên giang hà tiên mình chỉ sống ở bình dương khoảng 3 ngày trên một tuần bốn ngày một tuần còn lại thì mình sẽ tự đánh xe lái xe về kiên giang ừ, mình cũng đang có một cái trang trại năm ngàn mét vuông đang lỡ dở ở đồng tháp quá trời quá đất tài sản rồi quá dữ luôn tất cả mọi điều tốt hết rồi quá trời tốt à, còn nữa đang có hai căn nhà và hiện tại thì mình đang sở hữu khoảng chừng bảy ngàn mét vuông đất trời đất ơi và sau đó thì dự tính cái mục tiêu và kế hoạch của mình trong 2022 thì mình sẽ mở thêm hai cái showroom sofa nằm ở Vĩnh Long một cái và Sa Đéc một cái wow, trời ơi anh ơi mai mốt khai trương có mời Ngọc Lan với Quyền Linh đi giữ khai trương không sẵn sàng <laughs> tất cả bây giờ á là nhà trai tôi đều tốt hết à, à em chào anh à, để nhà trai tôi hết cái đã à, mình rất ngưỡng mộ ngọc lan qua những cái ừ. chương trình phim truyền hình dạ cảm ơn anh cho bên còn gì nữa à, nè cái à, mục tiêu của năm 2022 ừ. là mục tiêu này là mục tiêu tâm huyết và đặc biệt và cũng là cái sở thích của mình ừ. là mình sẽ mở một cái du lịch nói chung chuyện gì cũng tốt hết à, lúc nãy anh cũng nói là anh cũng đã có một bé rồi à, nhưng mà em không biết là nếu như mà lập gia đình mới thì anh có muốn có thêm bé nữa hay không hay như thế nào ạ à, đặc biệt là vấn đề này thì anh không thích là có thêm bé nữa tại vì thứ nhất tuổi anh đã lớn là anh cũng chuẩn bị qua tuổi tới tuổi nghỉ ngơi nếu mà anh mà bây giờ trong lúc này thì anh có bé bi nữa thì anh sẽ mất thêm mười mấy năm nữa là không có cái sự được nghỉ ngơi và những cái dự án kế hoạch của anh còn đang dang dở xin chào anh uh, Linh xin chào uh, Ngọc Lan xin chào uh, khán giả trong trường quay có mặt ngày hôm nay mình là uh, Quỳnh Phước um, năm nay uh, 49 tuổi mình đến từ thủ dầu một Bình Dương hiện tại uh, công việc của mình là kinh doanh kinh doanh về à, gì Phước? vấn đề đó tí xíu em nói sau được ha à được dạ. rồi mời nhà gái Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia hàng rào và em xin chào toàn bộ khán giả trường quay. Em xin giới thiệu em là Nguyễn Thị Bình, à, năm nay em 40 tuổi, quê thì ở Buôn Ma Thuột, à, Đắk Lắk, à, nhưng hiện nay em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Em đang làm chuyên viên pháp chế cho một công ty bất động sản ở quận 1 bây giờ à, mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi phước riêng về à, ưu điểm của mình á mọi người đánh giá là mình hoàn toàn mọi mặt đều là ưu điểm tại vì ở gia đình hầu như mọi thứ tất cả việc trong nhà mình đều làm được kể cả điện nước không cần phải thuê mướn kỹ thuật về cơm nước bếp nút mình cũng rất tốt còn về lĩnh vực um, xã hội rất rất là nhiều người nhận xét là ừ. ngoại giao xã hội thì đạt điểm rất cao về kinh tế thì hiện tại thì mình đang sở hữu một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất về xuất khẩu và hiện tại mình cũng đang sở hữu một à, chiếc tàu biển hiện đang khai thác ở vùng biển kiên giang hà tiên mình chỉ sống ở bình dương khoảng 3 ngày trên một tuần hoặc bốn ngày một tuần còn lại thì mình sẽ tự đánh xe lái xe về kiên giang ừ, mình cũng đang có một cái trang trại 5.000 mét vuông đang lỡ vợ ở đồng tháp quá trời có đất tài sản rồi quá dữ luôn tất cả mọi điều tốt hết rồi à, quá trời tốt à, à. còn nữa không đang có hai căn nhà và hiện tại thì mình đang sở hữu khoảng chừng bảy ngàn mét vuông đất trời đất ơi và sau đó thì dự tính cái mục tiêu và kế hoạch của mình trong 2022 thì mình sẽ mở thêm hai cái showroom sofa nằm ở Vĩnh Long một cái và Sa Đéc một cái wow, Trời ơi anh ơi mai mốt khai trương có mời Ngọc Lan với Quyền Linh đi giữ khai trương không trắng ta <laughs> tất cả bây giờ á là nhà trai tôi đều tốt hết à, à em chào anh à, để nhà trai tôi quen hết cái đã mình rất ngưỡng mộ ngọc lan qua những ừ. cái chương trình phim truyền hình dạ cảm ơn anh rồi mình còn cái gì nữa à, nè cái à, mục tiêu à, của năm 2022 ừ. là mục tiêu này là mục tiêu tâm huyết và đặc biệt và cũng là cái sở thích của mình ừ. là mình sẽ mở một cái du lịch nói chung chuyện gì cũng tốt hết nhưng con đường tình duyên chắc chưa được tốt đúng không? À, chắc đó, giờ đó là một cái tìm mình cũng để... định nói đây là cái khuyết điểm của mình là cái tình duyên không tốt cái khuyết điểm cái thứ nhất cái thứ hai nữa là trong lúc này thì mình không ca hát thì được đang cái cái cái khỏi ca có tao là khỏi ca đúng rồi bây giờ tôi qua nhà gái hiện tại thì mình cũng đã đang sở hữu một chiếc du thuyền mini dạ em chào anh Nguyên chào em gái em gái có ưu điểm khuyết điểm gì em gái ưu điểm của em thì cũng chỉ có mấy cái nhỏ nhỏ thôi à ừ. em là người chăm chỉ thích chăm lo cho gia đình và có tính tự lập tốt dạ còn khuyết điểm thì em thấy chắc cũng hơi nhiều chút xíu khuyết điểm đầu tiên thì em hơi nóng tính cái thứ hai nữa là em hát dở lắm em vừa mù nhạc mà giọng em vừa dở bữa kia hát được nay đau họng hát không được dạ dạ thôi kệ bữa nào về hát chung cũng được <laughs> nay đã có nước giặt giả tròn hai trong một mới lưu hương 7 ngày với ba loại tinh dầu tự nhiên thứ ba nữa là cái khuôn mặt của em á ừ. à, ờ, do cái cấu trúc khuôn mặt cho nên là nếu mà ví dụ bình thường mà em không cười một cái là ai cũng kêu trời sao mặt nó nhỏ gì mà nó khó dữ vậy không muốn lại gần luôn quay quay quay nín cười dạ. đừng cười thứ này cũng đâu có mất như vậy ai nói kỳ vậy bạn em ai mà. cũng nói hết ai cũng nói hả ờ, dạ bữa nay chương trình không có nói <laughs> gương mặt là cũng có nét đúng rồi không có đến mức Dễ gì như thế mà. đừng có tự ti quá mình phải lạc quan lên giống như anh giáo đốc bên kia bữa nay ờ. mình cố gắng hỗ trợ cho nhau hỏi anh sao đến lo đếm tiền nhiều quá lo công việc em nhiều quá thiệt anh thôi. chứ cái gì anh cũng có điều anh là người một người là ừ. gọi là quá toàn diện rồi kinh doanh giỏi tính tình tốt giao tiếp xã hội là quá tốt luôn mà tại sao anh lại có mặt ở chương trình này thì mình cũng đã từng giải đổ hôn nhân dạ. là do mình mãi mê kiếm, kiếm tiền. tiền thì đến hôm nay thì mình vẫn còn à, mãi mê kiếm tiền nhưng mà mình đã có một cái kế hoạch là mình sẽ dùng người để kiếm tiền thay cho mình anh cái Phước. vấn đề thì lúc này thì mình sẽ tập trung vào cái kiếm vợ trước đúng không gia đình có <laughs> tiền mà không có vợ cũng như không á là cũng mệt mỏi lắm không ai giữ tiền đó bây giờ anh có gia đình rồi có con chưa và tại sao chia tay và chia tay lâu chưa à mình à, đã có một bé gái năm nay bé gái được 6 tuổi nhưng mà hiện tại thì bé đã mình gửi bé bên sống bên ngoài với mẹ ừ. tại vì công việc của mình không có thời gian để chăm bé dạ. được mình chia tay vợ lâu chưa mình chia tay với cô ấy thì năm 2017 lý do hồi nãy mình cũng nói đó mình mãi mê lo công việc kiếm tiền nói chung là mình đi thường xuyên tội nghiệp người phụ nữ thấy chưa anh ừ. thấy không anh quá nhiều cái cơ hội có tiền nhưng người phụ nữ đó họ cần cái sự quan tâm chăm sóc không có nên họ ra đi chính vì thế nên nếu muốn vợ muốn tìm một người yêu nữa ngay bây giờ thì phải quan tâm chăm sóc người phụ nữ chứ không có phải vì tiền mình cứ chạy theo tiền mình quên cái sự chăm sóc đó Đúng nói chung á thì mình cũng quan tâm chăm sóc lắm nhưng mà đi đâu á thì em cũng cho cô ấy đi cùng nhưng mà cô ấy ừ. là có cái hay xây xe xây tàu những cái đam mê của em thì cô ấy xây lại là không không không thích không đi được ừ. có xây xe xây tàu gì không à, <laughs> xe thì không có xây xe tàu không tàu thì tùy bữa tùy bữa rồi ổn định rồi sao nữa sau đó thì em với cô ấy là cũng hai người ngồi lại nói chuyện với nhau vấn đề là đi tiếp để cái quãng đời còn lại rất dài nhưng mà có những cái điểm đó là mình không hợp không lẽ xe xe xe tàu lẽ không? xe xe xe tàu với chia à, tay ờ, nó cô ấy là tới. ví dụ không đi được nhưng mà cô ấy giám sát rất là chặt chẽ ghen đúng không đúng rồi đúng rồi nói thẳng ra hay là kiểm tra những cái ừ. cái riêng tư chẳng hạn như là máy móc điện thoại thì những có những điểm đó thì em không thích rồi à, người phụ nữ là đó ra mấu chốt tức là cô ấy quá ghen rồi anh kiểm soát anh quá anh khó chịu vậy thì bây giờ anh nói luôn là bây giờ anh muốn tìm một người vợ sắp tới thì sẽ như thế nào nè để phù hợp với anh nè đúng rồi chắc chắn là không có ghen rồi đó mình không cần tìm cái người phụ nữ là phải có tiêu chuẩn như thế nào ừ. biết chăm sóc cho gia đình và thông cảm và hiểu với nhau không ghen cũng như được. vấn đề mới nói ghen ừ. thì phụ nữ nào cũng ghen nhưng mà không kiểm soát phải có quá. lý do hoặc là phải có cái bằng chứng cái cụ thể cái chứng minh để mình ghen rồi. để kiểu như ghen bóng ghen gió mà nói khơi khơi thì mình không thích bây giờ hỏi cô kia bây giờ coi những cái ý anh về có chịu được hay không em thấy thì do cái tính chất công việc thì anh phải đi nhiều thì là cũng bình thường thôi ừ. đúng là kinh doanh thì cũng phải tiếp xúc nhiều chưa kể nữa là để tiếp khách nữa tiếp khách rồi ừ. là vì bộ mặt thì cũng phải tuyển mấy cô thư ký trẻ trẻ đẹp đẹp nữa chứ không đúng rồi đúng rồi cho nên là thực ra thì uh, ghen thì chắc chắn phụ nữ ai cũng ghen nhưng mà em thì phải có bằng chứng mà em thì ghen nhanh lắm bằng có bằng chứng cái thôi chúng ta cắt luôn đi chứ còn không cần phải rùm beng lên gì hết cho khỏi đánh ghen đến cái gì luôn chứ bên còn đây em có gia đình rồi đó à. có con gái rồi đó rồi bên em tình hình đường duyên nó có sao không em à, dạ em thì uh, độc thân từ trước đến giờ nói chung em bé bền vững không phải ở đâu mà là đang tìm người tử tế để dạ, yêu đúng rồi chị nhưng mà ừ. cái điều đó tại vì khi mình nói vậy xong người ta nói thôi nói thẳng ế bền vững chứ à, bên đây uh, đây đủ điều kiện chị thiếu người vợ đỡ kiểm soát đỡ ghen thôi hiểu nhau thôi bên đó thấy được không ừ, dạ được anh được ha coi như là nãy giờ nói qua nói lại hai bên cũng hiểu nhau hết rồi ha mình hỏi ý kiến người thân coi người ta dạ. có hiểu không mình đi với ai vậy à, dạ hôm nay em đi với hai người bạn Dạ em là Tuyền là bạn của à, bạn Bình Qua những cái trò chuyện cùng với à, anh Phước Thì em thấy là anh Phước cũng à, có rất là nhiều điều kiện Mà những người phụ nữ cũng sẽ rất là ao ước và và thích tuy nhiên á, thì à, em nghĩ rằng là anh thiếu một cái sự à, quan tâm và chia sẻ thời gian nhiều với người phụ nữ với gia đình của mình nên là em nghĩ á, nếu à, hai anh chị là à, cũng khá là phù hợp với nhau à, cũng mong là à, hai anh chị cho nhau cơ hội để à, mình được làm quen và tiến tới dạ rồi. xin cảm ơn ạ cảm, cảm ơn bạn của bạn nãy ạ rồi bây giờ à, tôi à, hỏi à, nhà gái chút xíu nhà gái à, muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào Dạ em thì uh, cũng chỉ mong là cái bạn trai của em là một người trung thủy ừ. uh, Có công việc ổn định để cùng em chăm lo gia đình thôi Vì ừ. em cũng là người tự lập, tự lập về tài chính ừ. Từ lúc ra trường đến giờ nên em cũng không cần thiết là bạn trai phải giàu có gì ừ. Nhưng ờ, em mong thì đó là một người biết uh, chia sẻ, quan tâm cho gia đình uh, Không những là cho gia đình nhỏ mà cho cả gia đình lớn của hai bên nữa Còn em thì em không thích cái người đó, uh, bạn trai gia trưởng Vì tính em em là người nóng và em cũng có những cái sự ờ, quyết đoán rồi yeah. Dạ. bạn trai có gia trưởng không à, riêng về mọi người nhận xét thì mình ờ, rất là thoải mái và rất là dễ tính ừ. nhưng mà ờ, tính của mình thì rất rất là kỹ tính kỹ tính thí dụ đi giờ nói luôn ví dụ chẳng hạn như là à. em là một người rất rất chi là sạch sẽ ở nhà cũng vậy không có một đôi dép nào hết toàn bộ em chỉ đi mang giày tại Được. vì dạ. em sợ mang đôi dép đó thì người khác sọc chân vào nếu mà dép của em mang á thì người khác sọc chân vào thì em sẽ bỏ đôi dép thành ra chưa bao giờ có một đôi dép nói như vậy để tất cả mọi người hiểu được cái tính cách của nhau nha rồi bây giờ à, phước đi với ai vậy à mình đến đây một mình một mình đúng không rồi bây giờ thì à, mình sẽ mở rào thôi đúng rồi. hai người nãy giờ cũng đã hiểu về tính cách của nhau nhiều rồi mở rào để trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn và đưa ra quyết định cho nó chính xác mở rào bây giờ thì phước và bạn gái có thể trò chuyện thoải mái nha rồi để mình tìm với nhau bắt đầu Anh chào em Em chào anh Những dịp hôm nay anh đến đây thì sẵn dịp đây thì anh có một bó hoa để tặng cho em Dạ em cảm ơn anh Và sau đó thì anh xin gửi <laughs> Ngọc Lan dạ, một cảm à, ơn bó anh. hoa à, cảm Chúc Ngọc Lan à, cũng mau có gia đình mới nhé <laughs> dạ, dạ Chúc cái đó Ngọc Lan khoái lắm á Cảm ơn anh rất nhiều một sự rất là tinh tế của người đàn ông nè Em cũng có một món quà để gửi đến anh món quà này thì nó cũng chỉ hơi có một cái chút tâm tư nho nhỏ của em là em mong là anh có thể đặt nó ở trên bàn và uh, khi nhìn nó thì có thể nhớ tới <laughs> anh đã từng gặp một cô gái ok anh yeah. Dạ. rất cảm ơn em món quà rất có ý nghĩa và rất đẹp rồi à, hai người cứ ngồi trò chuyện với nhau đi em có điều gì à, muốn hỏi anh hoặc khai thác anh thì em cứ tự ừ, nhiên dạ à, anh cho em hỏi một chút xíu vì à, lúc nãy thì à, ở cái phần anh có nói anh kỹ tính á dép anh không có muốn mà mang cùng với người khác thì ngoài cái kỹ tính mà không muốn mang dép đó thì à, ờ, những cái thứ khác à, trong nhà thì anh cũng không muốn dùng chung với người khác hay như thế nào à? nói chung là đúng vậy hầu như là anh đi ra ngoài ăn uống ngoài cũng vậy anh đều mang nước cá nhân của anh theo anh sẽ không dùng ly bất cứ của ai ví dụ như tiệc tùng cũng vậy nếu mà ai mời anh uống cùng một ly tuyệt đối là anh không uống người đó giận anh chịu dạ yeah. À. anh em hỏi cái bây giờ dép anh không mang chung thì mền anh có đắp chung không được không à không cái đó là bình thường <laughs> đã nằm trên giường cùng nhau thì không còn ngại về vấn đề gì là riêng à, tư ok hết hồn luôn á anh cũng nói là công việc của anh là khá là bận thì uh, anh có nghĩ là trong những ờ, cái thời công việc bận rộn như vậy thì anh có thể sắp xếp được thời gian để cho gia đình hay không đặc biệt ở anh thì cái tiêu chí của anh á quen tìm hiểu một người phụ nữ á anh sẽ không bao giờ để mất thời gian cho hai phía ví dụ chẳng hạn như trong 3 tháng đến 6 tháng nếu mà mình cảm thấy không hợp thì mình sẽ dừng lại đỡ mất thời gian cho hai bên trong cái khoảng thời gian anh bận việc thì anh có thể sắp xếp đưa giao cho nhân viên làm việc những việc đó trừ khi những việc nào mà nhân viên không giải quyết được thì mới đích thân anh giải quyết anh là người tự do thành ra bất cứ lúc nào và ở đâu anh cũng có thể giải quyết và đến đó được nếu mà có việc cần ở đó à, lúc nãy anh cũng nói là anh cũng đã có một bé rồi à, nhưng mà em không biết là nếu như mà lập gia đình mới thì anh có muốn có thêm bé nữa hay không hay như thế à. nào ạ à, đặc biệt là vấn đề này thì anh không thích là có thêm bé nữa tại vì thứ nhất tuổi anh đã lớn là anh cũng chuẩn bị qua tuổi tới tuổi nghỉ ngơi nếu mà anh mà bây giờ trong lúc này thì anh có bé Bi nữa thì anh sẽ mất thêm mười mấy năm nữa là không có cái sự được nghỉ ngơi và những cái dự án kế hoạch của anh còn đang dang dở rất là may mắn khi mà bạn nữ hỏi cái câu này bởi vì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng thật ra anh à, cái quan điểm của anh đó là không có sai à, đúng là khi mà chúng ta sanh một đứa trẻ ra chúng ta phải có trách nhiệm với nó ít nhất là tới 18 tuổi thì tới lúc đó là anh 60 tuổi rồi 68 à? à 68 đó thì cho nên là cái quan điểm của anh nó rất là rất rất là đúng nhưng mà nó sẽ ờ, có phù hợp với lại cái người nữ hay không thì đó lại là cái vấn đề khác không biết là về cái vấn đề này thì bạn có cùng quan điểm với anh không lan nghĩ là chắc ờ, thực ra thì uh, em thì em vẫn muốn có ít nhất một bé đúng, đúng rồi chính ờ, xác mặc dù tại vì em cũng biết là ví dụ như tuổi của em thì có một bé thì nó nó cũng đã là rất là khó khăn rất là khó rồi vì ừ. cũng đã 40 nếu mà nuôi mà để cho bé trưởng thành đi nữa thì nó cũng đã 60 rồi à, nó rất là mệt mỏi nhưng mà em nghĩ là có một đứa con thì nó sẽ là một chất xúc tác rất tốt Đúng. cho giữa hai vợ chồng thật ra nãy chia sẻ anh cũng ờ, cũng hiểu ờ, anh muốn như vậy nhưng mà theo lên thế này nè nếu như hai người có cùng duyên nào với nhau đó thì thật ra thêm đứa con nó không sao cả vì anh đủ điều kiện để có thể chăm sóc đứa bé và cái người bên cạnh anh đủ sức để chăm sóc đứa bé nên mở ra chút xíu đi theo linh là như vậy đó là cái cái quan, cái, cái, cái, cái quan điểm và cái sở thích của mình ừ. còn lại á là cái người phụ nữ ở bên cạnh em á là có bản lĩnh hay không nếu mà đủ bản lĩnh thì có thể là đôi ba đứa còn vẫn không sao ý của ảnh nói là tình yêu của hai người á nó đủ lớn và và đây là cái người phụ nữ mà ảnh cảm thấy là ồ oh, mình tìm đúng người rồi vợ mình muốn cái gì mình cũng ok mình cũng mình cũng đồng ý và rất là vui vẻ rồi ok mình đã phân tích phân tích tận rất kỹ luôn của câu đó. chuyện này cái quyền quyết định của hai người thôi rồi anh chị đủ lớn để chúng ta đưa ra quyết định này nào để tay nút bấm đi sau 3 tiếng đếm Chúng ta quyết định bằng chính con tim của mình nha Thấy được thì bấm Không được không cần bấm một hai ba Hết thời gian Nếu như à, mỗi người à, chịu hy sinh cái cá tính mình một chút thì câu chuyện nó cũng sẽ đẹp mỗi người chúng ta tìm cho mình một nửa mảnh ghép phải thật hợp quý vị nhá phải hợp mới ăn đời ở kiếp với nhau được phải có duyên có phận với nhau thì mới cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời còn lại chúc cho anh chị sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình chúc chúng ta sẽ thành công à, bình an và thật nhiều may mắn trong năm 2022 dạ xin cảm ơn anh Mời bạn Nam mời bạn nữ Thôi chúng ta bắt đầu uh, giới thiệu về mình Rồi, mời em Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyến Linh, chào quý vị khán giả Em là Nhung, à, hiện 24 tuổi, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ Em làm công việc gì? À, dạ, em làm editor ạ Cụ thể là làm gì em? Dạ, viết bài cho trang web ạ À, mời bạn Nam Lần đầu tiên cho em xin được gửi lời chào tới các cô, các bác, các anh, các chị và các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Xin chào ờ, anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Ngọc Hai, 26 tuổi. Em đến từ Thanh Hóa và hiện tại em đang làm việc và công tác tại Bình Dương. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Mình à, có thể chia sẻ thẳng thắn với nhau về à, cái đường tình duyên của mình ha. Dạ dạ. Bạn nữ sao bạn? Em thì trước giờ cũng quen khá nhiều rồi nhưng mà chính thức thì chỉ có một mối tình thôi chị thế lý do tại sao chia tay ha à, em với anh quen nhau thì anh đưa em về ra mắt nhưng mà vì không hợp tuổi cái bố mẹ đi coi á à, bố mẹ em coi hay bố mẹ ảnh bố mẹ ảnh coi ạ à, vậy bản thân gia đình của em thì có có có quan trọng cái chuyện coi hợp tuổi đâu không dạ không chị bạn trai gia đình có coi tuổi ừ. gì không dạ cũng có một xíu xíu chị ơi những tuổi không hợp với em một vài tuổi như là thí dụ từ 91, 92 và 94 91, 92, 94 bên kia bao nhiêu? Dạ em 93 anh ơi Trời ơi, 91 chín hai ở giữa chín tư nó không hợp mà hơn sao có lọt lọt chín ba chín giữa đỡ may gì? quá đọc một chín hai chín ba chín tư là xong luôn rồi <laughs> mình có mình... điểm mạnh điểm yếu gì không bạn trai điểm mạnh của em thì em là một người rất chi là vui vẻ hòa đồng và ừ. thích tham gia các ờ, phong trào như ca nhạc ờ, thể thao còn về nhược điểm thì trong rất chi là tình cảm nên là nhiều lúc nó hơi đánh áp vào công việc một chút rồi thôi bây giờ mình hát một bài đi cho nó xôm lên đi ha em ha bạn trai là điểm mạnh là ca hát sau tất cả mình lại trở về với nhau tựa như chưa bắt đầu tựa như ta vừa mới quen có những lúc đôi ta giận hơn thầm trách nhau không một ai nói điều gì thời gian cứ chậm lại từng giây phút sao quá dài tình yêu cứ thế đông đầy trong anh từng ngày Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau bạn gái cảm nhận giọng hát của bạn trai như thế nào bạn nam hát rất ấm chị rất là ấm ấm áp. rung xử lý rất là hay rất là ngọt ngào hát như ca sĩ chuyên nghiệp à, đấy hay quá tò mò không em dạ có chị tò mò ha vậy em em hình dung bạn nam bên bển là người như thế nào chắc là điềm tĩnh rồi à, giọng nó thì ấm áp nhìn có vẻ trứng chạc các chị có hình dung ra cái vóc dáng ảnh sao không chắc là không chắc cũng cao cao nghe giọng hát còn biết cao luôn hả trời hay vậy Giờ tới phiên mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì à, mình biết nấu ăn đó chị Nấu khá ngon, làm bánh cũng nhiều ừ. Điểm yếu thì em hơi à, rụt rè trước đám đông với lại em rất sợ ma chị kiểu như là em ở nhà với anh chị em mà anh chị em đi đâu là em cũng đi luôn chứ em không ở nhà mình chị trời đất ơi vậy em em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào chiều cao khoảng à, mét bảy trở lên tại vì em mét sáu hai rồi bạn trai cao nhiêu dạ em cao một m bảy ba chị ơi được dạ. rồi gì nữa em à, đừng có gầy quá chị nhìn không có men ừ, nặng nhiêu ký em 65 kg chị hơi gầy hơi chị. gầy dạ. nhưng mà thà gầy đi rồi mình nuôi dễ em là làm nấu ăn ngon nè làm bánh ngon nữa dạ. chứ để mập mập sao dám ăn em quen ai em vụng nhỏ tốt lắm chị <laughs> vậy là được luôn đúng không dạ. rồi gì nữa không có hút thuốc không có cờ bạc rượu bia thì được tại vì giao tiếp á chị hiểu gia đình một tí và không có chi ly trong chuyện tiền nong á chị em à, có à, nhậu nhẹt không em à, do công việc nên cũng chỉ biết một chút chút thôi chứ hút thuốc dạ không ạ chi ly dạ cũng không chị à. ơi anh ơi cho em hỏi xíu anh có ghen không anh trong tình yêu thì đương nhiên chúng ta phải có một chút hương vị nó gần ghen thì nó mới gọi thực sự là yêu ạ nếu mà không có một chút nào ghen thì là những người vô tâm em ơi dạ em ghen lắm anh ơi à dạ ghen lắm là ghen sao ghen cỡ nào ví dụ như lúc bạn cho em mượn chơi rồi chơi vô tình tin nhắn đến á chị à. tin nhắn về mà ngọt ngào cái là em ghen luôn đó chị đôi khi ảnh đưa điện thoại em canh xóa hết tin nhắn á chị nên em cũng ghen nữa em nghi ngờ vậy thì ờ, chỉ ảnh để chị chỉ cho chị xóa cái nào nguy hiểm thôi mấy cái bình thường phải để vào nhiều mấy người không xóa mà xóa sạch là đang nghi đúng dạ rồi dạ đúng rồi chị em tính con nít nữa chị ghen nhiều ủa vậy luôn hả dạ có em nghi lắm đó chị bạn trai bạn gái ghen nhiều vậy em có ngại không dạ không chơi, thực ra là những người ghen họ có quan tâm yêu thương mình họ mới ghen chứ mỗi ngày thì gặp nhau cái bạn gái đòi kiểm tra điện thoại của em em chịu không cái điều đó thì nếu là mình trong sạch thì đâu có gì mà ngại gì vàng đâu có sợ lửa đâu chị ồ oh, đâu có vàng gặp lửa vẫn chảy ra mà <laughs> có cái gì không thích ở người bạn trai không bạn trai à, đừng có đen quá cũng đừng trắng quá trắng nhìn công tử lắm chị sao khó quá vậy đen cũng được trắng cũng không được nữa vậy là muốn làm sao vừa vừa á chị chị coi được là em được ừ, nhiêu đó thôi nha dạ nghe cụ nói chị? gì không thế mà chị thấy được là bên đó thấy được dạ, em đặt hết niềm tin vào chị đấy thì bây giờ em làm sao để chị thấy được đi so với truyền hình này hôm nay là thực tế chị sinh nhân nhiều ồ ờ, oh, được ha cũng đẹp trai không cái này đâu có ốm đi đâu này là vừa người đó khỏe không dạ trời ơi sao lỏng mỏng vậy dạ cũng hít đó từ 50 cái chị 50 cái dạ. cô bên này cô rất là dễ thương dạ em Giờ, cũng cảm nhận được cái điều đó ừ, em là kỹ sư xây dựng dạ à, nãy nói ở dưới uh, bình dương bên đây bạn gái ở uh, sài gòn vậy uh, mình hẹn hò nhau sao thời gian là do mình đấy chị ơi mà em là đi theo công trình hay là dạ, dạ sao dạ, công, công ty của em làm cố định một chỗ. vậy là bây giờ nếu như mà mình tiến tới hôn nhân thì ờ, bạn gái phải về bình dương ở hả cái đó cũng không hẳn vậy chứ sao không lẽ chồng nơi vợ nơi ừ, cái đó có sao đâu sếp em đi làm vẫn ngày bảy chục cây đi đi về về có sao đâu à, vậy ai đi dạ ý là tí em nói là mình vẫn có thể đi được mà em em đi rồi dạ. có cái điều gì không thích ở người phụ nữ không mẫu người cái chuẩn người mình về tìm... về về ngoại hình thì thì bạn có thể là xinh xắn mà em nghĩ bạn kia là vậy vì em nghe cái giọng đó cảm nhận cái điều đó hay ha bên kia nghe giọng nói thì cảm tưởng bên đây là cao mà bên đây nghe giọng nói thì biết bên đây dễ thương còn đôi khi trái tim nó mách bảo chưa à dạ. đôi khi mình không thể dùng à, ánh mắt mà mình phải dùng lý trí và trái tim đôi khi có thể cảm nhận cái điều đó lành quá rồi hơn là hồi nãy khen tôi đó nha được lắm em ơi cao đẹp trai nói chuyện dễ thương rồi bây giờ à, em có à, không thích gì người phụ nữ nói anh qua anh coi coi ờ, người phụ nữ đó lộn thộn mà gì em nữa? nghĩ chắc bạn thì không rồi em cảm nhận được đó cặp này hay lắm anh ơi nghe giọng ha. không mà là, là đoán ha. được hết rồi à, chào em anh à, kia anh hơi lanh chút xíu một người đàn ông à, giỏi như vậy à, làm xây dựng như vậy đi rất là nhiều xung quanh anh ấy rất là nhiều người đẹp quan trọng là tình cảm của anh ấy như thế nào cho anh chứ còn cám dỗ thì không có vấn đề không lo đúng không dạ không em thích con trai hơn gái em thích con trai rồi hỏi anh hỏi đơn giản vậy thôi cô gái thích con trai em thích con trai hơn gái thì bé là con của mình thôi ừ. dạ. cũng đơn giản luôn dạ rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi hôm nay em có đi ờ, theo ờ, có ai đi theo em không dạ hôm nay có bạn thân em đi cùng ạ dạ em chào chương trình ạ rồi chào em à, em nhận xét anh ngồi bên kia như thế nào dạ em thấy bạn bên này thì cũng đẹp trai khơi khéo miệng một tí dễ thương nữa bạn em thì nó rất là hiền và xinh gái Cho hai bạn quyết định hả à. cái vụ xinh gái là anh khoái rồi đó dạ rồi hôm nay bạn trai đi với ai em có đi với chú Rồi xin chào chú à chào chú À, thưa à, Quyền linh và chị Cát Tường, thì qua tâm sự của hai cháu thì tôi thấy cũng rất là đồng cảm, à, thấy cũng đồng lòng nên tôi rất ủng hộ cái chương trình <laughs> Cảm ơn à, chú nhiều. Em chào chú đi, à, nói Con hỏi chú, chú hỏi thăm chú vài câu. Dạ, chú hiện tại đang ở Bình Dương rồi chú. Thì bà cao với à, con thế này, chú thì chú đang công tác cùng với cháu hai hai là người chất phát hiện này làm ăn có trách nhiệm cũng vừa có trách nhiệm với gia đình dạ tại vì gia đình con giữa bình dương cũng nhiều có dịp thì con ghé chơi dạ rồi bây giờ kéo màn đi cho hai bạn gặp mặt chào em em chào anh ừ, anh có món quà dành tặng cho dạ em cảm ơn trước tiên là hai người à, xác nhận lại có cái cái tưởng tượng của mình nãy giờ có phù hợp không có đúng không dạ em nghĩ là mình đúng em cũng nghĩ đúng chị hay quá dạ anh ơi à, cho em hỏi xíu là em ở quận 9 á anh ở xa vậy nếu mà quen thì có có khó khăn trong đi lại không anh thì quan trọng là là mình muốn cái nơi đó mình đến thì áp cho mình cho thu xếp thời gian thôi À, anh có thích xem phim ma không ạ? Xem phim ít nhưng mà anh nghe chuyện ma thì nhiều Dạ tại em thích xem phim ma lắm nên em hay rủ bạn đi Vậy cũng giống giống nhau đấy <laughs> Thật sự thì hôm nay và chúng ta lại có cơ hội ngồi ở đây anh cũng rất lấy làm vui và anh nghĩ đó là định mệnh đấy, em nghĩ vậy không? Dạ đúng rồi Nếu mà được thì anh sẽ trân trọng à, Bây giờ chúng ta bàn đến cái chuyện à, cưới hỏi đi bạn Khoảng bao lâu chúng ta sẽ đến điều đó? Ừ, đối với em thì nếu như tình cảm của mình đủ lớn thì lúc đó chúng ta có bắt đầu. Em thì sao? Thì em cũng tầm một năm nữa anh. Một năm nếu mà hai người xác định thì mình tiến tới hôn nhân thôi. Vậy là có vẻ mình đồng quan điểm đấy. Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ thuộc với nhau thôi. Dạ. Hết thời gian. Nào. Hãy để tay vào nút bấm. Cảm nhận nhé. Đây. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Xem uh, Trái tim của mình có thổn thức chưa? Có đang rung động với đối phương hay không? Và quyết định rất nhiều người đang theo dõi các bạn. Một Hai Ba Hết thời gian Nắm tay đi bạn Rất đẹp đôi hôn nhau đầu tiên dạ nắm tay nhau chưa dạ rồi hôn nhau đi bạn được không dạ được đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng các bạn có thể đi xem phim để tìm hiểu nhau nhiều hơn anh linh nó kêu hôn nhau cô nói dạ thôi mà anh này hỏi hôn nha cái anh dạ được gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax chúc hai bạn đi xem phim ma vui vẻ cảm ơn. em cảm ơn rồi, nắm tay nhau thật chặt nha và dìu nhau đi Mời bạn nữ bước ra sân khấu Mời em rồi Mời bạn nam Chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về mình Em tên là Hà Thu Thảo chị Em đến từ Tây Ninh và năm nay em 25 tuổi Và dạ, em đang à, sale chị sale bảo hiểm à mời bạn trai mình tên là phan lý đại hải mình là quản lý nhà hàng năm nay mình 29 tuổi phan lý đại hải ha dạ tên nghe kêu quá nha quê ở đâu hải quê em ở thành phố luôn ạ à. ưu điểm là gì nè à, ưu điểm của hải thì à, giao tiếp tốt hát tốt nhảy được wow ông ấy à, ha, hát bài nhảy một đoạn đi em hát thì em có thể hát được liền bây giờ nhưng Rồi, mà nhảy thì chắc à, để dành riêng cho bạn nữ thôi chút, chút nữa kéo màn lên là nhảy cho bạn nữ xem nha nãy giờ bạn khoe nhiều cái tốt nhưng thấy còn cái tốt nữa bạn ăn tốt bạn không nói nữa làm nhà hàng ăn dữ lắm hay sao vậy ủa mập lắm hả không có mập vừa vừa thôi tròn chút xíu thôi à, không ấy giờ hát đi cứ hát đi rồi mọi chuyện bỏ qua tính sao hát đi You're just too good to be true Can't shut my eyes off you I long a last love Alright, thank God I'm alive Ủa, sao vậy? Ủa vậy rồi hả? Thôi được rồi, được rồi Nãy giờ em nghe giọng anh anh Hải hát rồi em ờ, cảm nhận như thế nào? Giọng anh ấm Ấm hả? Dạ Thì cũng hát tiếng Anh nhưng mà em nghe tưởng tiếng gì <laughs> Em có biết ờ, nhảy không? Dance box không? em không biết đệm boss chị nhưng mà em nhảy được cái khác em nhảy cái gì được <laughs> em nhảy sexy dance sexy dance wow nhảy sexy dance nha ờ em nhảy thể loại hiện đại à, ưu điểm của em là gì nè ưu điểm của em là tự tin thích uh, năng động thích đá xem đá banh nữa có cũng biết nấu ăn vậy là tốt rồi những cái mặt còn hạn chế của mình dạ em thì hơi nóng tính với lại cũng khó tính nữa với lại là cũng hung dữ hung dữ bạn nam có ờ, sợ bạn gái hơi dữ không dữ không sợ không sợ cái tính như vậy thì tốt chứ gì trời ơi ông nghe hung cái ông tốt liền à hồi đó giờ tôi mới thấy đàn ông nói con gái mà tính nóng hung dữ là tốt á bạn chọn mẫu người lý tưởng như thế nào mới phù hợp với bạn bạn chỉ là một người uh, năng động có tính cách uh, nó hơi hướng ngoại một tí vậy là chắc có lẽ là hợp với bên đây rồi dạ hợp em rất là năng động Thật có cái hình mẫu lý tưởng gì không ờ, hải trước giờ em chỉ thích có một người đó là celine thì một người rất là tự lập gặp tất cả các sự cố thì họ có thể đứng ra tự giải quyết thì hai người chỉ hỗ trợ với nhau chứ không phải là che chở lẫn nhau chiều vậy... cao cần ờ, ngoại hình thì hướng thể thao là ok vậy là coi như đạt chuẩn rồi đó cái mẫu người lý tưởng của em sao tại vì em cũng um, cao khiêm tốn thì muốn uh, bạn trai cao tầm mét bảy được rồi chị <laughs> bên kia thì chị không biết có mét bảy không mà chị chị đoán có vẻ hơi mập đó đừng có ốm quá cũng đừng có mập quá không thí dụ dư dư một chút đừng bụng phệ quá được chị à <laughs> bên đó có bụng phệ không cái này à, chút kiểm tra mới biết rồi vậy chắc có rồi quá rồi chưa dám nói rồi còn gì nữa không em đừng đòi hói chị hả còn gì nữa không em dạ dạ được rồi chị có những cái gì mà em không thích về người đàn ông không dạ có chị lăng nhăng gia trưởng quá là em không thích à, để dạ. chị qua chị hỏi dạ. thử ha không cũng được không đến nổi hơi hơi à, à, ấy hóp cái gì ông ơi tôi mới để tay như vậy không hóp vô gì dù có hóp cũng hơi rớt ra ngoài chút đỉnh mặt trai à đẹp trai à được, được. đẹp trai phong độ được. chắc Trời khỏe chứ bộ thôi ba phân cũng du di được không đến nổi ha có gia trưởng không à, nhà thì có em với mẹ thôi nên cũng không có gia trưởng có lăng nhăng không à, thường thì không không thường thì không. thường thì không bình thường thì chắc cũng có tại vì à, không có thời gian nếu mà có Ủa vậy là có, có thời gian là có lăng nhăng hả Trời ơi, mọi người thấy không? Ông đi hỏi vợ, ông đi kiếm vợ mà ông trả lời vậy là trớt quớt rồi Có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? nhõng nhẽo ủa gái nhõng nhẽo dễ thương mà nhõng nhẽo tức là cần việc gì thì phải mình tự giải quyết trước thôi tôi không có đồng ý tại vì phụ nữ là liễu yếu đầu tơ chân yếu tay mềm dù người ta có mạnh mẽ năng động cỡ nào nhưng mà nhiều khi người ta cũng muốn à, à, ổng em vô nhà đi anh à, trời ơi cái này nhõng nhẽo cái gì mà. cái này chảy nước luôn á chị hai tôi vừa thôi thấy anh ơi lấy yêu em cái ly nước đi cái ly nước đi <laughs> vậy thì được chứ làm gì thì vậy đi mệt, mệt quá à. à nói chung á thì à, à nói chung thì rất được à cũng à, du di được để qua coi đàn gái sao cũng qua hơi sách à, bên đây dữ vậy Ồ. em chào anh Quỳnh Linh em dạ nói chung đàn trai rất phong độ đẹp trai nụ cười duyên dáng quản lý không có lăng nhăng à cái đó anh nói à nha không có thời gian có thời gian thì có chút chút à. <laughs> Tôi nói đàn ông bụng bự thì sang Dạ Nó sang mà Ôm rồi rồi Giống anh Quyền Linh cũng bụng bự luôn Anh uh, cũng bự nhưng mà anh nhờ hơi nhỏ hơn đàn ấy <laughs> dạ. Anh thấy ổn đó ha dạ. Ổn rồi Hôm nay mình đi có uh, ai đi theo uh... Có chị Tượng giám đốc bên em với lại chị quản lý của em và đồng nghiệp Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường dạ. à, Chào tất cả các anh chị có mặt ở trong khán phòng ạ Thấy tình hình uh, anh bên đây được không với cá tính năng động tự lập một số yếu tố thì tương đối rồi đó vài điều hạn chế mà nhưng mà cũng có thể bỏ qua ví dụ như chiều cao ừ, yêu cầu mét bảy mươi mét sáu bảy thì có thể à, à, có thể du di được không ạ hồi nãy giờ cái hay của chương trình là cho à, cả hai bạn cảm nhận được cái à, cách nói ấm áp nè hay hước có thể là du di được đó em ừ, đặc biệt chị thấy giữa hai bạn là cũng có những điểm trùng hợp là cả hai bạn đều yêu thích thể thao thảo là một à, bạn rất là trách nhiệm trong công việc và đặc biệt là hướng ngoại cũng như rất là năng động lát nữa xem mặt thì hai bạn sẽ có cái à, cái phản xạ tốt với nhau dạ. hay quá cảm ơn, cảm ơn chị cảm ơn sếp đi thôi mình đi với ai hải à, dạ em đi với đồng nghiệp của em chào chị cát tường em chào anh quyền linh ạ à. đồng nghiệp sao người bự người nhỏ chút xíu <laughs> thứ nhất thì ngoại hình em cũng thấy ok ừ. à, thứ hai thì tính cách thì tính cách của ông Hải cũng đôi lúc thì hơi trẻ con một chút bạn nữ nóng tính này thì có thể ghìm lại tính của anh Hải chút thì em nghĩ rất là, rất là hợp với nhau rồi cảm ơn bạn đồng nghiệp mà sếp đều đồng ý vấn đề quan trọng là hai người gặp nhau thôi ha kéo màn lên đi cho đôi bạn trẻ gặp gỡ với nhau cái cặp này tôi phải bắt nhảy cho mọi người coi chứ không có vụ nhảy hai người coi riêng đâu à. dạ em chào anh Dạ, em cảm ơn anh dạ mày chắc sáng bưng bưng cái bình bông ở nhà đi quá <laughs> gì khoanh tay vậy <laughs> lần đầu gặp chị nó hơi bối rối nhảy đi Hả? mình nhảy có cơ hội được va chạm nữa có thật thì anh chị biết nhảy theo kiểu ờ, dance box thôi cha cha cha hoặc là những điệu nhảy nhỏ nhẹ nhẹ như rumba thì ok Vậy mình nhảy không cần nhạc luôn cũng được vậy anh được luôn á ok cho anh mời quay hả quay nữa không té té té té té té té luôn màn giao lưu xuất sắc chúng ta bắt đầu có 2 phút để trò chuyện với nhau em nghĩ sao về anh dạ em thấy à, anh à, ok <laughs> anh anh thấy sao về em em rất là tự tin khi nhảy sân khấu dạ anh rất thích người phụ nữ tự tin như vậy anh có phải là người đàn ông của gia đình không à, dĩ nhiên chứ người ông gia đình chứ dạ à, là chỉ, chỉ cũng... làm về nhà thôi à, anh có thể phụ vợ này, này nọ đúng không anh à, anh nấu ăn được à. thì những bữa ăn anh phải chuẩn bị được dạ. những ngày nào em mệt thì anh có thể nấu ăn được coi cái bụng ảnh kìa đó rớt rớt cái bụng nó kìa hấp vô làm cái gì mà cứ nhìn cái khuyết điểm của ta hoài thấy về chút xíu à chưa đâu một hai đứa nữa đi thấy bụng nè thì bố nói với em á là em cưới sớm là em hai ba chồng á có nói là, là, là, là tuổi nào hạp rồi gì tuổi hay? Ờ, tầm 27, ờ, 28 có chồng mới tốt rồi em muốn lấy người sinh năm nhiêu sinh năm 88 hải sinh năm nhiêu dạ 88 ờ vậy được cưới luôn đi cưng <laughs> thường thì em không tin và bói toán lắm người đàn ông nếu không đủ sức giữ người phụ nữ thì hai ba chồng là chuyện hiển nhiên không anh này nặng ký lắm anh sẽ giữ nổi em đó hẹn hò đi mình tính hẹn hò đầu tiên đi để mình hôm nay em có thời gian rảnh không dạ có anh à, trưa nay anh mời em ăn trưa được không dạ được mình phải làm bộ từ chối đi cưng xong mình nhận lời như vậy <laughs> lấy nhau về ai quản lý tài chính à, cái đó thì hơi khó Rồi, đó khó rồi kìa hỏi đi Phải anh tạo tài khoản à, một tài khoản phụ của anh và em thì em có thể sử dụng được tài khoản của anh dạ cô này giờ gì cô cũng dạ hết trơn cô chịu rồi cỡ nào cô cũng dạ công việc của em thì thường xuyên đi gặp khách hàng á thì anh có chấp nhận được không à, hai người tin tưởng với nhau là ok tại vì anh làm mình dễ ta khó mình khó ta <laughs> nhưng cẩn thận nha ảnh có cơ hội là ảnh ngoại tình đó <laughs> được hết thời gian chúng ta cảm nhận đi các bạn suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn lắng động và lắng nghe nhịp đập của trái tim mình có có thổn thức rung động gì hay chưa nhấn nút hẹn hò có nghĩa là gì vậy <clears throat> thôi đếm một hai ba hết thời gian mời anh trời ơi lẹ quá vậy tôi chưa kêu nắm tay nắm luôn sao chưa đếm mà anh nhấn nút rồi anh vậy là phạm quy đó à, chúc hai bạn sẽ tiến xa hơn những vé xem phim của hệ thống cinebox 212 lý chính thắng Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Quà thì cầm cái nắm tay nhau, cho nắm bạn tay gái nhau. Được đấy, hung gái lấy hên Bạn gái thấy sao? Điện chạy <laughs> Điện chạy Vậy là được rồi Mời bạn Nam mời đi bạn Mời bạn nữ Rồi giới thiệu đi bạn Nam à, Dạ tên Linh, thưa quý vị khán giả Em tên là Nguyễn Quốc Thịnh Em à, người Quảng Nam Em đang à, làm việc ở à, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh Làm việc gì bạn? Dạ em làm bên công ty thuốc thú y ạ Bao Thịnh. nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Dạ em 27 tuổi chị rồi, mời bạn nữ giới thiệu Dạ, um, em tên là Tú Anh à, Năm nay em 25 tuổi Hiện tại thì em đang làm giáo viên dạy tiếng Anh Quê mình ở đâu em? Em ở Đắk Lắk chị ở đắk lắc hiện giờ mình đang dạy ở thành phố hồ chí minh dạ đúng rồi mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em nếu mà hồi trước giờ chính thức thì hầu như là chưa chưa có bạn đề nghị uh, cao quá đúng không hay dạ. sao không? dạ không phải nhưng <laughs> linh cái lúc mà người ta tới thì người ta làm quen thì mình ờ, không thấy ưng ý cái đến hồi người ta quay đi rồi mình tự nhiên cái mình thấy minh mến người ta vậy đó xong đó chưa <laughs> bởi vậy anh Nguyễn Linh anh hay nói nè chị em phụ nữ mình cũng phải nắm bắt thời cơ kịp lúc chứ nhiều khi là nó chỉ cần trọt chút xíu thôi cái lỡ đi luôn vậy đó dạ. nha lần này nếu mà cảm thấy được là mình phải chụp lấy thời cơ liền đó dạ. sơ yếu lý lịch sơ sơ về tên trường của cô gái bên kia em đã trải qua mấy mối tình rồi dạ hồi cấp ba thì em ờ, có thương một bạn ờ, học trên lớp rồi ờ, bạn đi học đại học thì chia tay năm năm sau thì em có quen một người nữa mà năm quen năm mấy sau. năm dạ quen thì cỡ nửa năm thôi thôi bỏ qua chuyện cũ dạ. bây giờ mình sẽ tìm cho mình một người phụ nữ như thế nào em thì chắc cũng đơn giản thôi cái điều mà ưu tiên nhất là sống chân thành sống giản dị nói chung là cái gương mặt thì nhìn dễ thương cười tươi à, có duyên chút à, ờ, da với dáng dễ nhìn chút không à, không có hình xăm nếu được không có hình xăm à, không à, hút thuốc uống rượu bia nhậu đặc biệt là đánh bài dạ sao bạn nói toàn là trò chơi của con trai không vậy dạ tại em thấy một số phụ nữ cũng có cho nên thôi mình cứ đưa ra trước vậy cho nó chắc anh rồi để chị hỏi bên đây coi hút thuốc xăm mình đánh bài em có dính cái nào không dạ chắc chưa chị chắc chưa hả em Là nói biết hết sẽ có sợ luôn em Ờ, mình ờ, đặt ra cái chuẩn ờ, tìm một người bạn trai như thế nào mặc dù là em cũng không được ốm mà em lại không có thích người mà mập quá thứ hai là đầu không có không có bị hói sao tự nhiên em xuống tông chỗ gì em nói lớn lên em <laughs> dạ đầu đầu không có bị hói với lại là thêm cái nữa là cao hơn em xíu rồi chị. em à, muốn cao bao nhiêu à, dạ em thì một m sáu tám trở lên là được bên đây 86 Em có thích bạn trai có sở trường gì hay tài gì không? Ừ, dạ, sở trường với tài thì em ờ, nghĩ là không cần Nhưng mà em thích người là uh, thích tập thể dục thể thao rồi Nên nếu có quen thì cũng rủ nhau đi tập thể dục thể thao vậy thôi cho nó khỏe vậy thôi Để hỏi ảnh thôi coi anh có thể thao không nha Anh cao dạ. bao nhiêu? Dạ em cao ờ, chắc đạt yêu cầu 111,5% ở bên kia sao tự nhiên hại não tôi chi vậy thì bên kia đưa mét sáu tám thì trăm mấy phần trăm rồi một mét bảy mươi lăm rồi có chơi thể thao gì không em chơi cầu lông ờ, tập tành thôi bây giờ ờ, bạn có cái điều gì mà bạn cảm thấy không thích ở người phụ nữ không dạ nói không thích thì hơi ngại nhưng mà ví dụ như mà hô sơ sơ là thích hô sơ sơ không, không, không tức là à, mà không thích hô dạ dạ nói vậy đi cho ngắn ha à, bữa đây không có hô sơ sơ nay hô nguyên hàm dạ. <laughs> món móm được không dạ món thì chắc có à. duyên hơn à món có duyên hơn bây giờ à, đâu hết thích hết đất thử một, một vài cái coi Cần phải làm khó nhau dữ đâu có làm khó đâu tại vì bạn gái bên này chỉ thích người bạn trai có chơi thể thao sao quý vị ráng làm vài chục cái thôi hai ba bốn Hết chất lượng ha sáu Coi chừng cái lỗ mũi nha Thôi thôi được rồi, thôi được rồi Ổn định rồi Khỏe Được Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được tôi gả luôn rồi đó dạ nếu mà tìm hiểu mà hai bên hợp thì chắc khoảng ờ, dưới năm đi chị bây giờ là trong một năm là đám cưới được đúng chưa dạ được rồi để tôi về tôi ờ, tôi tôi nói cho khỏe cao đẹp trai hết đất 10 dạ. cái sát ra được mà mai phải làm khó quá ha đâu Thầy về đây tao nói gái thì coi sao nha em dạ trời cô giáo dạy tiếng anh dễ thương lắm oh good morning dạ chưa rồi thì tôi mới ngủ dậy tôi tưởng là buổi sáng à, anh bên đây thì à, anh hơi đẹp trai một chút nói thẳng gì luôn á nha đàn trai là hơi đẹp trai đấy mà thường những người mà đẹp trai á thì hay có những bóng hồng xung quanh có ghen không ừ, chắc là ghen ghen anh ghen mà ví dụ là mình ghen vừa vừa thôi mà nếu mà người thấy người ta mà người ta mình đã thể hiện cái thái độ của mình như vậy rồi mà người ta vẫn cố tình người ta như vậy thì mình chắc là đặt trường hợp em thấy người yêu của em chở một cô gái đi trên đường mà cái tay để lên cái đùi <laughs> em sẽ làm gì ngay tức khắc chắc là em phải chạy về nhà xong rồi ăn cơm uống nước cho bình tĩnh rồi sau đó từ từ tính chứ còn nếu được cái này được rồi hay vậy hay cái này tâm lý nè bởi vì khi mấy cô kia thấy cái trời ơi nhào vô cái gì vậy sao để tay lên đùi biết đâu cái cô kia tự nhiên chạy cô sợ cô vịnh tay đùi vô tình em bắt gặp làm sao thí dụ vậy mình phải về nhà bình tĩnh để giải quyết Khó để hỏi anh coi tại nước. sao đúng rồi tại em vì... uống nước ăn cơm tắm rửa ngủ giấc sáng mai em hỏi <laughs> tại vì thường mà em mà bị căng thẳng là tức giận là em, em phải kiếm gì em ăn trước cho đỡ tức trước được. cô này được xử à. lý thì cũng rất là tốt ha thôi hỏi như đó cũng à, thấy được rồi đó tình hình là uh, trai tài gái sắc vô riêng bà mai cái vụ ghen này phải à, học hỏi cô này mới được thôi bây giờ à, mình hỏi ý kiến tư vấn của người thân đi ha em gái có đi với ai không em dạ em đi với lại em gái ruột với lại hai à, đứa em làm chung chỗ anh hỏi ý kiến em gái gái ruột trước đi dạ, em uh, chào anh Huyền Linh với chị Cát Tường chào em tình hình anh rể tương lai thế nào em <laughs> em em thấy anh cũng dễ thương <laughs> về ngoại hình thì chắc là đạt rồi á em có yêu cầu gì anh rể tương lai không nếu mà làm anh rể em á thì yêu thương chị em xíu đấy à, chị cũng hiền lắm mà nói chung là siêng lắm sáng dậy là chạy bộ xong rồi về nấu ăn cho cả nhà xong rồi tối đi làm về là nấu ăn cho cả nhà luôn ổn đấy được nha cảm ơn em gái. người vợ lý tưởng đấy rồi mình đi với ai dạ em đi với cô chính cô chính dạ. chào cô chính dạ chào cô À, chị xin chào Quyền Linh, chào à, Cát Tường Theo ý kiến của cô thì cô nhìn cô thấy à, bé này thì cũng rất dễ thương và hiền và cũng có nhiều cái quan điểm đấy, cô nhìn cô thấy là cũng hơi giống của cháu cô thì cô cũng khuyên cháu cô thì nên hẹn hò đi rồi có thể có gì mình tìm hiểu thêm cảm ơn cô chính khuyên em là hẹn hò rồi tìm hiểu sau cô chính cũng thoáng rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt cặp đôi này à, xứng nè rồi gặp đi bạn chào tạm biệt anh em tặng cho anh ừ. Ừ. à. À, cảm ơn em dạ. anh là anh định mang theo quyển sách để tặng nhưng mà vì sách rất là dạ. kén người cho nên là anh sợ rủi mà người không thích đọc sách thì nó nó nó không có ý nghĩa cho nên là anh cuối cùng là anh tặng cái cây dạ. em, em cũng thích cây lắm nhưng mà ừ. hy vọng là anh dạ. thích cuốn sách này em. dạ là sở thích có vẻ giống nhau rồi ha rồi bây giờ mình cảm nhận về người đối diện lần đầu tiên gặp mặt khi mà tấm màn nhung kéo lên thấy thế nào chị thấy luôn <laughs> vẫn còn thấy hồi hộp Ừ. anh thấy tú anh rất là dễ thương dạ cảm ơn anh à, thực sự nếu mà được cái hiền đó là cái mà anh có vẻ là anh anh, anh cảm thấy vừa ý nhất à. em thấy thì nhiều khi mình cũng không thích người ta nghĩ mình hiền quá tại vì nếu mà người ta nghĩ mình hiền quá thì nhiều khi ăn hiếp thì em cũng <laughs> không thích ủa em nghĩ sao cái mặt anh vậy ăn hiếp được ai em em đâu biết được rồi bây giờ à, mình sẽ nói một câu nào đó từ à, đáy lòng của mình ha này mình nói theo tiếng nói của con tim nãy giờ mình cảm nhận thế nào để chúng ta có thể uh, tiến hành bấm nút em nói trước em cảm thấy thì ngoại hình à, đúng như em gái em nói thì nhìn dễ thương dạ. em thì uh, nghĩ là con trai dễ thương với lại có nụ cười ấm áp em thích con trai có nụ cười mà nhìn ấm áp vậy à, với lại về những cái quan điểm thì em thấy anh với lại em cũng có một số điểm hơi giống rồi bạn nam thấy thế nào thời điểm hát một câu đi ha rồi nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê ăn Nếu em yêu cái nồng cay thì về Quảng Nam ân tình Rồi về miền Trung nghe mùi xôi nếp mới Rồi về nhà anh em làm dâu nhà anh Ôi nghêu sao cái chi răng mà rửa hỉ Ôi nghe thương sao cái bên đi bên tè Đất quảng ân tình nuôi anh từ thơ bé đất quảng ân tình cho anh một gian hình và cho anh những bước chân phong trần anh mới gặp được em nếu em yêu cái mặn mà thì về quảng nam quê anh nếu em yêu cái mặn nồng thì làm nàng dâu quê anh nắm tay nguyên thế nắm tay nguyên thế tay ảnh lạnh quá nắm tay nguyên thế chắc là anh hình như họ quen từ bao giờ vậy cái nắm tay rất chặt ô xứng đôi quá bạn gái em cảm giác thế nào cảm giác gái? như thế nào cảm giác cũng không có xa lạ lắm mặc dù là mới lần đầu ạ không có xa lạ lắm tức là dạ. hình như đã gặp nhau ở đâu đó rồi trong mộng thì phải nào trở về vị trí chuẩn bị bấm nút dù đã nắm tay rồi nhưng mà cũng phải làm thủ tục về ghế chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm các bạn nói gì nói đây là giờ phút hết sức là thiêng liêng đối với các bạn nó sẽ đánh dấu một cái ngày thật ấn tượng và chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày này các bạn nhé ba hai một hết thời gian bạn gái tặng bạn trai một cuốn à, sách hạnh phúc đích thực và đây chính là hạnh phúc đích thực chúng ta hãy gieo mầm dạ. để tình yêu lớn mãi các bạn nhé đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lê Chiến Thắng các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là lãng mạn để hiểu kỹ hơn dạ cảm ơn hồi nãy nắm tay rồi bây giờ nắm tiếp đi dạ hết rồi xíu nữa nắm nhiều hơn không nắm đi hôn nhau một cái hôn để kỷ niệm đó là thủ tục của chương trình đó bạn cái này chắc để không có để sau được bắt đầu hung mà còn che lại nữa dạ em thấy bà ngại quá nên che em kính lại cho Rồi. để ngại dạ. à đây quà tặng gửi cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate dạ cảm ơn, chị Tư chúc các bạn hạnh phúc nha dạ, dạ cảm ơn anh À, xin chào à, anh Quyền Linh và chị Cát Tường à, Mình tên là Đức Anh Năm nay mình 48 tuổi Hiện nay mình đang sống ở Bạc Liêu Ở Bạc Liêu lên thành phố Hồ Chí Minh anh hả? Vâng Anh đang làm công việc gì vậy anh? À, hiện nay mình đang làm quản lý bên ngành giáo dục Rồi xin mời bạn dạ. gái bên kia Em chào quý khán giả, chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường Em tên ờ, Kim Loan, 48 tuổi, quê ở Bạc Liêu Ồ Chị cũng 48 tuổi hả chị? Hiện nay chị đang làm Công... chị đang làm công việc gì? À, em hồi trước là thợ mai, sau đó em muốn uh, buôn bán kinh doanh tại nhà, bán ăn bán uống chị. Bán về món gì à? Bán uh, bò kho, phở bò, phở gà. Trời ơi chắc là ngon lắm á. Ủa, chị nhưng mà 48 tuổi là sinh năm bao nhiêu? À, 169 chị à, Anh sinh năm bao nhiêu? À, mình sinh năm 68 Ủa Vậy là, là lớn hơn tuổi Lớn hơn tuổi Vậy chị gái ơi Dạ à, 48 tuổi à, chắc cái tuổi nó cũng à, vừa vừa rồi ha Chị à, có thể nói một chút xíu về à, tình yêu của chị như thế nào Mà bây giờ mới ngồi ở đây à Em à, đã có gia đình mà chia tay anh À Mình có cháu, cháu nào rồi à, Em được ba cháu bao nhiêu tuổi à chị một cháu trai 24 với 20 cháu gái 13 tuổi hai trai một gái con lớn quá hả dạ lấy nhau được bao nhiêu năm thì mình chia tay hả chị bắt đầu ý kiến cũng lâu lắm rồi anh linh nhưng mà tại vì em thương con á nên à, mới kết thúc giấy tờ à, hẳn hồi thì à, năm sáu năm nay á anh à. dạ là năm sáu năm nay mình ở vậy một mình dạ dạ lý do sao chị đến với chương trình bạn muốn hẹn hò à, tại vì à, con dâu á bạn gái của con trai á dạ. à, nó à, động viên nó nói à, mẹ đăng ký đi à, chơi về vui à, thấy chương trình này cũng hay quá rồi à, ký cho chị con dâu thiệt là tâm lý ha rồi à, mời anh mình hỏi anh, anh sẽ nói à, một chút xíu về à, đường tình của mình như thế nào anh mình uh, trải qua hai mối tình và một cuộc hôn nhân mình cũng cái hoàn cảnh cũng gần giống bạn gái bên này mấy, mấy cháu, cháu rồi anh? hai cháu một cháu lớn đang học đại học năm hai một cháu học lớp 8 vì hiện nay các cháu sống với mẹ Hai đứa con cũng lớn như chú bộ vâng. Không có cứu, vãn gì được anh hả? À, rất tiếc Cha, hôm nay trường hợp này hơi đặc biệt nha Thôi giờ là anh à, đưa ra quan điểm của mình đi à, Mình sẽ tìm cho mình một cái người bạn đời thế nào Để có thể đi suốt một cái chặng đường còn lại anh à Trước tiên là cái trình độ học vấn Học vấn, anh muốn sao anh? Mà nghề nghiệp thì không quan trọng lắm Quan trọng là thu nhập ổn định Anh muốn trình độ thế nào? đại học trở lên Ủa tại sao vậy anh? Sao phải phải học cao vậy anh? À, cái trình độ nó liên quan rất nhiều vấn đề Trong đó có cái quan điểm sống Cái lối sống và cái lối ứng xử giữa vợ chồng và cái cư xử với hai bên gia đình Linh nghĩ là đôi khi có những người không có trình độ đại học nhưng họ sống rất là tốt và sống bằng cái tâm của họ cũng đâu có liên quan gì đến cách sống và trình độ đâu anh cũng có những người học rất thấp nhưng mà người ta lại là người vợ tuyệt vời đúng rồi, đúng rồi mình đồng tình còn bây giờ anh yêu cầu đại học thì ờ, cái trình độ mình ờ, đề nghị ra không phải là tất cả nó tổng hợp nhiều yếu tố quan điểm sống và, và hình thức linh nghĩ cái quan quan điểm sống mới là quan trọng vâng vâng có thể mình diễn đạt không đúng cái ý của mình nói dạ dạ thì anh có đưa ra cái chuẩn gì luôn không anh nói luôn đi rồi để em tâm sự với chị mình muốn có một bé gái anh muốn đẻ nữa hả vâng. nếu bây giờ chị ấy không đẻ được con gái đẻ ra con trai nữa thì sao dĩ nhiên là được À, cũng xin phép à, anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả uh, mình cứ à, chia sẻ những cái gì mình mong muốn nhất còn quan trọng mình có cái gì để cho đối phương nữa yeah. Dạ. Dạ. chứ không phải mình cứ đòi hỏi là đương nhiên mình sẽ được đúng rồi mình cứ nói thật hết những gì suy nghĩ thôi khi mà gặp nhau á à, cái duyên nó sẽ xóa đi tất cả những cái à, yêu rồi. cầu của mình hồi nãy giờ chị cũng nghe anh chia sẻ những quan điểm sống của anh thế giờ mình muốn mong muốn tìm một cái người để mà đi với mình cái quãng đời còn lại thì mình muốn cái người đó như thế nào phải uh mở rộng vòng tay để dìu dắt mẹ con em vượt qua những cái khó khăn à, và chia sẻ và yêu thương bảo bọc lo lắng cho em tại vì em chưa có được à, chưa chưa được chưa được chia sẻ và à, quan tâm dạ à, có lẽ chị bên kia chị chưa được hạnh phúc trọn vẹn à, em xin phép anh nhé em nhỏ tuổi anh em xin phép để em qua em, em nói chuyện với chị chút xíu nha à, chứ không phải là mình à chào anh à, chào chị hồi nãy uh, linh trò chuyện với anh kia thì uh, ý anh cũng muốn là chị uh, xin cho ảnh thêm một đứa con nữa yeah. Dạ. chị thấy sao chị nếu như ảnh thật sự ảnh là người tốt mà biết chia sẻ mở rộng vòng tay che cái tổ ấm cho em thì uh, cái chuyện đó em sẵn sàng không không có thành vấn đề những lúc buồn chị thường tâm sự với ai không có ai để tâm sự hết À, cái người chồng cũ có chu cấp hay là có dạy dỗ các con không chị? Dạ không chị, không có chia sẻ bất cứ một cái gì Một mình em tội nghiệp ba đứa con em có cũng vẫn bất hạnh thiếu sự dạy dỗ và dìu dắt của cha Nhưng mà ba người con của chị cũng lớn rồi Có đồng quan điểm để chị bước thêm một bước nữa hay không? À, nó nói miễn sao mà mẹ đừng có buồn, mẹ vui thì ờ, sao con cũng Con chị, dâu đăng ký chương trình Xin chia sẻ với chị điều đó ha Dạ Dạ à, Xin phép nha dạ. Nãy giờ anh nghe chị nói cảm nhận như thế nào hả anh trai à, mình nghĩ là à, mình có thể chia sẻ được mình nghĩ là mình sẽ cố gắng dạ yeah. À, uh... dạ chào anh chào các dạ anh ơi nhưng mà điều em nói thiệt nha bây giờ anh cũng đã có hai cháu rồi chị cũng có ba cháu rồi thì bây giờ nếu như mà mình hợp với nhau mà mình cảm thấy mình có thể san sẻ trong cuộc sống với nhau được á nhưng mà chị không không không thể sanh được nữa thì ờ, điều này nó có làm ờ, anh thay đổi quyết định của anh không mình nghĩ đứa con nó không phải là tất cả nếu sau này thành hai đứa đã có rồi dĩ nhiên có thêm một đứa bé thì tốt hơn yeah. Dạ. không phải là tất cả không phải là điều kiện tiên quyết được nhiều yếu tố thì tốt còn không thì mình chấp nhận bởi vì chính mình cũng chia sẻ là mình thực ra mình chẳng có nhiều để cho bạn đời mình cũng có ít lắm thôi bây giờ có lẽ mình à, để sự tư vấn của người lớn đi chứ dạ người lớn là ai nữa lớn hơn nữa hả? anh ơi có ai đi theo không anh à, có bạn đồng nghiệp dạ bạn đồng nghiệp cái cảm nhận của anh về à, hai người này thế nào ạ hy vọng là sau chương trình này à, hai ờ, anh chị ờ, nắm tay ầu ơ với dầu và hát được câu thương lắm mình ơi là mừng lắm rồi rồi chị gái bên kia chị có đi với ai không em đi với chị kết nghĩa dạ chào chị ạ à. chào linh với ờ, cát tường cặp này được không chị được nhưng mà điều chị thấy như vậy em đòi hỏi quá cao đòi hỏi phải đẻ con gái gũi đẻ con trai nữa rồi làm sao chị cũng muốn hai em nắm tay nhau mà cuối đời rồi không còn gì nữa hết á Dạ cuối đời rồi của Chưa, em đó cuối đâu, đời mới giữa giữa Nói Trời cuối... ơi, gần, à, gần 50 tuổi rồi còn nữa em 50 tuổi hơn, chưa cuối đời Hơn nữa là người rồi còn gì nữa mà giờ sanh đẻ nữa là chị không chịu Nó bất hạnh lắm không được chồng thương rồi con thì tự lo tự nuôi không mà nói giỏi lắm đó, nấu ăn đồ ngon lắm thì chị thấy em cũng được nhưng mà điều nói sanh đẻ là chị không chịu thôi bây giờ thôi uh, hai anh chị uh... anh với chị gặp nhau nha thật sự rồi em không có dám tư vấn cái này nào kéo màn lên xin mời anh chị lần đầu gặp em thấy anh thế nào thế anh cũng dễ gần anh thấy em sao anh cũng nghĩ thế yeah. Ừ. nhưng mà anh. tính anh thì hơi hơi kỹ tính và hơi nóng tính yeah. Dạ. em có như vậy không em hiền lành nhưng mà em cũng nóng tính mà em biết lắng nghe và tôn trọng anh thì anh nghĩ thế này hôm nay mình có duyên là đã được gặp yeah. Dạ. hai đứa hay chớp với cái cơ hội đó à, còn có thành hay không nó lại là cái cái nợ đúng không mình đều là những con chim đã từng gãy cánh rồi anh mong rằng uh, anh và em đạt được cái mục tiêu giống như anh Quyền Linh và chị Cát Tường mong muốn Em thì uh, thích nghe nhạc, thích đi du lịch Giống anh Hay anh chỉ thích nghe nhạc hay anh hát tặng chỉ một bài hát gì đi uh, uh, Xin hát tặng em và tặng uh, anh chị và khán giả bài hát Triệu Đóa Hồng một ngôi nhà xinh anh hoa sĩ gợi trong tranh vẽ những vui buồn lòng anh thầm yêu cô ca sĩ cô gái rất yêu bông hoa hồng tặng một đại dương hoa hồng thắm cho người ca sĩ anh yêu thầm dạ chị à, cảm nhận như thế nào chị anh hát hay chị à, được rồi có thích lãng mạn không dạ thích anh rất thích lãng mạn rất mà thích chưa lãng được mạn. lãng mạn anh có thể tổ chức một buổi à, gặp mặt đầu tiên thật lãng mạn không anh trai mình nghĩ là mình có thể thí dụ mình hẹn họ đâu cho nó lãng mạn đi anh à, hợp phố chẳng hạn hợp phố là ở đâu à, ngã tư trần huỳnh lê duẩn thành phố bạc liêu ủa mình gặp ở bờ giữa ngã tư gì đó hả <laughs> chỗ đó là cái gì anh à, cái quán cà phê nhạc trinh à. nhưng mà như anh quyền linh nói thì có thể giữa đêm với 2 giờ Hả? đứng giữa ngã tư cũng được đúng rồi <laughs> cũng có thể khi màn đêm vừa buông xuống sương mờ nó bay là đà anh đứng nghe chờ ngay ngã tư cầm một cái bó hoa hồng chờ chị và chị xuất hiện đúng 12 giờ tôi tặng một bó hoa hát bài chiều đó hoa hồng đỏ thắm đó là cách cũng lãng mạn đúng không anh <laughs> rồi thôi thế à, cũng cảm nhận được à, rất là nhiều điều rồi ha bây giờ anh chị à, suy nghĩ thật kỹ chuyện này hết sức là quan trọng nó hệ trọng không chỉ riêng cuộc đời anh chị dạ. mà nó còn hệ trọng đến à, những người con nữa bây giờ anh chị để tay mình nút bấm đi mình suy nghĩ thật kỹ bấm hay không bấm là quyền của anh chị ba hai một hết thời gian Cảm ơn à, Quyền Linh và Cát Tường cùng với ekip thực hiện chương trình. À, cảm ơn à, quý khán giả. tuy nhiên hai đứa mình thì cũng đã không từng thành công trong cái hôn nhân và tình yêu. Cái sự thận trọng là đôi khi cũng cần thiết. Yeah, dạ, Cho nên mình nghĩ đôi khi mình có duyên rồi đó nhưng chưa có nợ quan trọng nhất là hôm nay mình được gặp nhau ở đây và có thể mình sẽ có một cái cơ hội khác em và cả anh yeah. xin cảm ơn và một điều mà Quỳnh Linh nghĩ rằng rất là vui nữa là hôm nay anh chị trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu sẽ đi chung một chuyến xe. Biết đâu điều gì sẽ xảy ra trên chuyến xe ấy cũng có thể à, tất cả mọi điều có thể xảy ra nếu chúng ta hiểu nhau nhiều hơn cảm ơn anh chị rất nhiều dạ. gửi tặng hai anh chị à, nước xịt thơm miệng thảo dược relax chúc cho hai anh chị sớm à, tìm được một nửa của mình và đặc biệt là chị nhé người yeah. Dạ. phụ nữ sẽ tìm được một người đàn ông à, sẵn sàng đón nhận mẹ con chị và yeah. Dạ. chúc anh sẽ không ở một mình nữa mà sẽ có một người ở cạnh mình để chăm sóc chia sẻ anh nhé vâng cảm ơn dạ